thuế có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu mọi người nhé với cái đường ngõ này thì hai xe ô tô có thể tránh được nhau quý vị ạ và với hướng nhà là hướng tây bắc vị trí của nó thì gần với khu đô thị đô nghĩa gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trường đại học Fenica. Quan trọng giá bán rất là rẻ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với cái căn 1 tỷ 600 triệu này thì có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa căn này khoảng tầm 800 triệu đến 900 triệu đồng quý vị nhé. Phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mọi người. Và với cái thiết kế mặt tiền của ngôi nhà 6 m Mặt hậu của ngôi nhà 6m01, căn nhà này có nở hậu một chút và với hướng nhà là hướng Tây Bắc quý vị ạ vừa mới hoàn thiện xong kia đường ô tô đó ô tô đang đi vào đấy ạ và đây mời quý theo em vào khám phá cụ thể căn nhà với thiết kế cái phần cửa chính thì là cửa sắt bốn cánh sơn tĩnh điện cái căn nhà này thực tế luôn thiết kế rất là hợp lý rất là thoáng nha mọi người mặt tiền của nó rộng 6 mét cho nên thiết kế ở đây hợp lý và cái móng cốt cũng đều rất là chắc chắn À, với cái căn nhà này thì chủ nhà đang chào 1 tỷ 600 bao toàn bộ phí thuế mọi người nhé Đây là cái phần à, tầng 1 phòng thiết kế thì với cái căn cấp 4 này thì nói chung là tối ưu công năng thôi chứ còn nó không hoàn hảo quá xuất sắc Đây là cái phần phòng khách Đó Đây là phần phòng bếp ở phần tầng 1 Với tầng 1 ở à, phòng bếp thì thiết kế cũng rất là chỉn chu cho quý vị Ở đây là có đầy đủ à, tủ bếp rồi là với cái căn nhà này thì có thiết kế trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện nước đầy đủ hết rồi. Đấy, không gian tủ bếp thiết kế gỗ MDF, xung quanh thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite và phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ theo đúng như hiện trạng. Căn nhà này có thể dọn đồ về và ở được ngay. Thiết kế hai phòng ngủ ở đây là một phần phòng ngủ ở phía dưới tầng 1 mọi người nhé. Đây, đầy đủ hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Với một căn nhà cấp 4 diện tích rộng, đường ô tô qua, giá rẻ như thế này thì quý vị có thể cân nhắc và đặc biệt hướng Tây Bắc nếu như cho quý vị nào có nhu cầu sử dụng và cũng như là à, hợp với hướng Tây Bắc. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 1 và tầng 2 ở trên đây thực ra nói là tầng 2 thì hơi quá nhưng nó là cái gác xếp đi lên tí nữa ngoài sẽ qua cho mọi người còn đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho cả ngôi nhà này đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho mọi người đầy đủ bồn cầu ống trở bình nóng lạnh rồi là thiết bị vệ sinh sử dụng ở phía bên trong đấy đây là tủ bếp và đây mời người theo em lên trên phía gác của ngôi nhà trên các lửng các xét cái cầu thang đi lên là sắt mọi người nhé cũng rất là chắc chắn và trên đây thì thiết kế nói chung là hợp lý với cái tầm thu nhập vừa phải tài chính vừa phải mà Vân muốn vay ngân hàng ở trên này có để bốn nước còn ở đây quý vị có thể kê thêm được một giường ngủ nữa cái này thì thực ra ấy, nếu như quý vị về quý vị có thể à, lắp thêm cho mình à, môi nhà một cái vách nữa thì tạo thành một phòng riêng ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đều rất là hợp lý đó với căn nhà 1 tỷ 600 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, diện tích 40 m vuông quý vị có thể nhìn từ đây xuống. Khá là thoáng với cái phần mặt tiền 6m. Hướng nhà Tây Bắc, ngoài ngắn, nhắc rồi. Vị trí cụ thể của nó thì là thuộc Đại Thành, Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên với cái vị trí Đại Thành này thì nó lại giáp với lại Hoài Đức, gần với lại Yên Nghĩa, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với